Hello everyone, welcome to my channel Chào mừng tất cả các, các bạn đến với kênh của mình nha Đầu tiên game là Zone Clash Nên nào quá u uh, con bốt này yeah. so want to be. Yeah. make me a wedding dress. I want to look super hot and make everyone jealous. Fix my top. No too much. What are Yeah. <laughs> hồ lầu exclusive